mong người trở về tìm lại phút xây đôi ta hẹn thề cùng nhau bước đi trên con đường về ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế à hát như cất trời ơi sao sao sao kỳ sao sao bạn nói kỳ á ủa ngày xưa tới bây giờ thì hát dở đòn có nghe nè hát hay đòn có nghe nè hát mà nghe nhức đầu nhức cổ đòn có nghe nè mà hát như cất thì đoàn chưa nghe wow thường thường cái đó thì đoàn chỉ nghe là tỏn tỏn tỏn hay là tủm tủm tủm tủm à rồi biết rồi vậy là bạn là <laughs> bạn là cái bồn cầu đúng không bạn là cái bồn cầu thầy nói giỡn thầy bây giờ á đoàn sẽ tặng cho cả nhà một nhà phẩm được mang tên anh sẽ đến bên em nhìn vầng trăng kia treo lăng lơ ánh mắt em say trong mộng mơ và tình đời ta như muôn bài thơ nghe hòn chơi với người yêu hơi, nào cùng vui lên em thắp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm nay mình quay cuồng trong ngắt ngây cha da da da cha da da da hát lên em ơi khúc ca nồng say tuyệt vời hô ô khúc ca nồng say tuyệt vời come on yeah bây giờ sẽ tặng cho tất cả quý vị một sản phẩm được mang tên hãy đến với anh đến với anh hơi người ta say đắm đến nhau rồi mai người đi xa còn lại gì trong ta đến với anh hơi người Ta say đắm bên nhau rồi mai người đi xa tình yêu rồi sẽ qua yêu em yêu em thật sâu yêu em yêu em dài lâu người ơi người hỡi có hay, hãy đến với nhau một lần người ơi dù biết nói gì một lần rồi thôi sao em vội xa sao em vội quên sao em vội đi em hỡi hãy nói với nhau một lần người ơi dù biết nói gì một lần rồi thôi sao người ra đi sao đành chia ly vội vàng thanh chi thanh đòn chào quý về nhà đến với chương trình thơm ao hôm nay hai chị em em à, người màu vàng người màu đỏ đã tôi tình cờ quên chàng ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau anh đã đến và, và đã đến như áng mây như cánh chim bay qua bầu trời Thanh Đoàn và chị Chi sẽ tặng cho cả nhà một tình khúc được mang tên Vó ngựa trên đồi cỏ non Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời Mười năm lạc lối, phải không em Mười năm đời chờ, chiếu trong tim ta chót vong thân ta chót vong ăn mang tối hoa niên làm kiếp phong trần bóng ta ngã trên lưng đôi con non gió hiền thoáng vi vu ngàn lầu xanh ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới bệnh lý che xanh ngã nghiêng hàng dừa và đây là dòng sông ta thương mến suối bóng chung đôi anh sẽ đưa em đưa em ra rời vùng mây tâm tôi em sẽ đưa anh đưa anh đi về mở lối trắng ta còn ai đời chờ còn ai sẵn hơn nữa không em thôi hãy theo anh men lối ăn năn ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về Cách về đâu vậy anh à đi về miền tây đó sẽ gửi tặng cho cả nhà một nhạc phẩm rất là cục cưng luôn lời tỏ tình dễ thương Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao Bừng lên trong màn đêm Lung linh đẹp xinh những phút thăng tiên bên em lòng ngất ngây trào sân trong lòng anh đam mê cuồng si mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em cây phải bên nhau cùng say xưa khúc nhạc tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say này chi yêu ơi tình anh ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh e ừ, ừ, e ừ. yêu ngay phút ban đầu e ừ, ừ, e ừ. tình cờ mình quen nhau e ừ, ừ, e ừ. trong ánh mắt em chào này chị yêu ơi e ừ, ừ, e ừ. yêu chị nhất trên đời e ừ, ừ, e ừ. và chỉ mình chị thôi e ừ, ừ, e ừ. trong trái tim em ngay bây giờ quý vị có thể nào mà bấm uh, thay lời uh, chúc uh, ngày 8 tháng 3 quý vị có thể thay lời chúc bằng một lượt chia sẻ được không ạ? Có được không ạ? Được không ạ? <laughs> Bây giờ em muốn sung với cả nhà em muốn quậy hết mình luôn Chiều nay gió đông về Dừng chừng trên bến xưa Để trai gió sương Về thăm cố hương Tìm bao nhớ thương Mà sao phố phường vắng tình sầu lanh buốt đến trường rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biết đâu trên đường vạn neo từ ly biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu ngài ngùng bước chân buồn em đã sang ngang rồi thôi nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu xa bằng vào nơi cuối trời nhớ sầu đông con đến bao giờ để chia tay xa nhau đường em em cứ đi cứ đắm đuôi bên người tiếc gì cuộc tình dày khờ ok mai đây gặp em đừng lo tôi nhau xin làm ngơ, ngơ. sợ hai ngàn rưỡi nha quý vị bên nhau cùng đùa vui ngất ngây cho tôi bao nhiêu lời nồng nàn vui đắm say tay trong tay đôi ta giữ nhau trong thông tiếng ca chút năm ấp hôm nào làm người xưa đã xa người đổi thay mà tôi đâu có hay vì chốt yêu nên đắng cay người muốn quen ngày xưa như bóng mây và mong em đừng theo tôi chi nữa ok chi khi mà đoàn hát lỡ có bị xét bị khang tiếng hay là lên không nổi gì của gì cũng phải thông cảm em út nó livestream khang tiếng gì mà nó còn hát cho mình nghe vậy nữa mà có nhiều người bình luận chơi em buồn lắm á trời thiệt á <laughs> chứ giờ á quý vị kêu em hát mà cái giọng phải trong trẻo hay sao hát được đi qua ngày gió thét cao vì em hững hờ dù cái xe buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung đôi mùa đông trôi xa nụ cười sang người trên môi thiên hạ hey. xin mời quý vị nghe qua một tình khúc được mang tên trăm năm không quên không gian mênh mông quá nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây sau mi hoen cây bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca Giờ ngoài đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu Ngày em ra đi anh như hoa đến nỗi đau không ngừng Thương nhớ không nguôi Cơn đau hoài không dứt Rồi anh ra đi nơi xa có quên vết thương hôm nào yêu sâu ta trao nhưng sau lòng vẫn đau người ơi có nghe không lòng anh có xin em thôi dù anh ra đi để cô quên lòng vẫn mãi sao không thể quên người ơi có nghe không lòng anh vẫn trong mong dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không Xin gửi đến tặng quý vị một tình khúc được mang tên Từng yêu Có kiếp nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu Có đáng đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu có đắng cây nào bằng em vội vàng quá mau người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao nếu một ngày người em yêu bồi bạc em đừng cần những thứ cao sang nếu sau này họ xa đi vội vàng anh vẫn chờ em xấu buồn mang biết em thương người ấy đã rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quên nuột chiều xin đừng quên ta đã từng đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em nhiều khi dẫn nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh lần này đừng rời xa anh em nói đi anh rất yêu em nhưng nay cuộc sống không như anh đã ước mong của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người một người yêu em yêu em đắm say một người bên em bên em mỗi khi mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi thật ra anh đâu đây người yêu em hỡi anh lại nhớ em đang ở đâu bàn tay nhỏ bé khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh người này rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream máy bay chào tạm biệt